ngọc con lông trắng mắt còn xe ba chân với sừng meo meo con mèo nó rất ngoan bắt chuột đôi chân mèo